Chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh à, Phước Sửu Travel à, Rất là vui Phước Sửu à, được à, đến à, Côn Đảo là một cái địa danh rất là nổi tiếng về du lịch tâm linh à, ở đây là nhà à, nghĩa trang hàng dương nơi là chôn à, hơn 2.000 à, nấm mồ của những cái chiến binh à, liệt sĩ à, trong những cái thời kỳ kháng chiến à, chống Mỹ và chống Pháp thì trong đó có à, mồ của rất là nhiều người và trong đó đặc biệt là có à, mồ của à, cô Võ Thị Sáu thì hôm nay à, Phước Sửu à, cùng với Hoàng Phương à, sẽ à, điểm lại cho mọi người à, một à, ít cái thông tin khi mà mọi người đến à, với Côn Đảo à, xin mọi người cùng à, à, với Hoàng Phương nha à, chào mừng Hoàng Phương à, được biết Hoàng Phương là một à, có một cái công ty du lịch rất là lớn tại à, con đảo này với tên là đảo Ngọc phải không Hoàng Phương dạ đúng rồi anh thì em có công ty du lịch ở đây thì chuyên làm tour du lịch ở tại con đảo này thì à, xin chia sẻ với mọi người thêm á, là thì mình làm tất tần tật công đảo có về cứ ờ, quá tuyệt vời hỗ trợ thì à, à, hai ngày ở à, côn đảo thì phước sửu được à, hoàng phương dẫn đi rất là nhiều địa điểm thì sau đây hoàng phương sẽ là chi tiết lại cho mọi người một tí xíu và, và về con côn đảo thì côn đảo thì di chuyển bằng hình thức nào về hoàng phương thì à, nói về côn đảo á, thì mọi người có thể xuất phát điểm mình mình chia sẻ về cái xuất phát của mọi người có thể là miền bắc miền trung hay miền nam nhưng mà thời nhưng điểm hiện tại bằng, á đi bằng là xe tàu như thế nào ạ à? thì hiện tại á, thì mình ở côn đảo này á, trong thời điểm hiện tại nha thì đợi chị đón ừ. các chuyến bay từ hà nội nè um, à, thành phố hồ chí minh thành phố hồ chí minh và cần thơ ngoài ra nó còn tới ba đường bay nữa từ hải phòng từ uh, thanh hóa và từ uh, đà nẵng à. là tới 6 6 đường bay là 6 đường bay đó, đó đi, đi đi bằng máy bay ngoài ra thì mình di chuyển ờ, bằng tàu từ đất liền ra là từ sóc trăng cần thơ hoặc là từ vũng tàu ra côn đảo đó là ừ. những cách để mà mình đến côn đảo còn ra côn đảo á mình có thể di chuyển là linh động nhất là mình đi bằng xe máy nha mọi người rồi á là nếu mà ngoài ra thì ờ, mọi người có thể đi bằng ô tô ở đây á, thì có những tài xế này kia xe 7 chỗ xe 16 chỗ 29 chỗ tùy theo nhu cầu của mọi người ngoài ra một có có một phương tiện đặc biệt ở côn đảo là xe điện à, xe điện à, ha. xe điện Rất thì nó cũng tính theo dạng km này kia thôi giống như taxi thôi à, à. cho cho phước sửu hỏi tí xíu thì à, khi mà ra côn đảo ở hoàng phương thì mình có thể là ở lại khách sạn hoặc là có những cái khách sạn cao cấp hoặc resort nào không ở côn đảo mình á, thì à, có khách sạn từ gọi là từ homestay rồi à, khách sạn bình dân khách sạn à, 2 sao 3 sao 4 sao và 5 sao thì ừ. đặc biệt có khách sạn 5 sao đó là khách sạn Sitsen là à, nằm Sitsen. ở tại côn đảo này Sitsen thì nằm ở tại côn đảo này thì nói chung á thì nó dành cho khách phân khúc cao cấp ngoài ra ví dụ mình có thể ờ, thuê khoảng năm sáu trăm ngàn một đêm ở đây cũng có rất là nhiều à. chung là giá ngoài đây thì nó cũng rất bình ổn chứ không phải là giống như nơi khác là cuối tuần này kia nó lên cao Phước Sửu được ở một yeah. Dạ. cái căn à, à, khách sạn à, một phòng rất là đẹp mà giá tầm khoảng chỉ sáu trăm mấy đâu Hoàng Phương rất là đẹp Đúng rồi. thì à, à, mọi người rất là muốn biết khi mà đến với Côn Đảo đó thì Hoàng Phương sẽ dẫn mọi người đi những đâu và à, ăn những thức ăn gì thì Hoàng Phương sẽ chi tiết cho mọi người tí xíu thì côn đảo á, thì à, khi mà nhắc đến côn đảo á, thì mọi người sẽ nghĩ đến đến ngay liền là vấn đề về tâm linh ừ. thì tâm linh ở côn đảo mình có thể đi viếng đầu tiên là phải nhắc đến là nghĩa trang hàng dương này à, nghĩa trang hàng dương mình chỗ, mình đang đứng chỗ ở đây đứng không? Đó. đó điểm thứ hai á, thì mình có thể ghém với bà là nơi gắn liền với với với với thời chúa nguyễn là bà hoàng phi yến đó. và thứ ba là ngôi chùa một ngôi chùa rất là độc đáo ở tại côn đảo này là ngôi chùa vân sơn tự à, thì ngoài ra có những cái điểm à, xung quanh công đạo như là miếu cầu nè miếu à, ngũ hành là và những cái bia tưởng niệm ở chảy quanh khắp công đảo mọi người có thể đến và thắp hương và viếng những cái địa điểm đó à, à, ngoài ra thì bên hòn á, thì có miếu cô văn à, cách đây cách đây cái đảo lớn á, tầm khoảng 30 phút đi bằng cano đó, đó là vì vấn đề tâm linh còn ví dụ mọi người muốn ra đây để trải nghiệm là khám phá biển khám phá đại dương này kia thì ở đây có những cái tour lặn ngắm san hô rồi à, đi à, xem gùa đẻ nè dạ, thả gô về biển rồi. hoặc là mình có thể tham gia những cái tour như là đi trekking vườn quốc gia hoặc là lặn ngắm san hô ven những cái cái cái đảo lớn này nghe cái một cái từ là trekking nhiều quốc gia nghĩa là sao rồi Hoàng Phương thì à, trekking á thì mọi người á thì có nghĩa là mình leo núi hoặc là hiking đó là ừ. trekking là mình leo mình có có chung là dành cho những người có thể lực tốt á à À, à, thì à, vậy. đi check in thì tầm khoảng vài cây số hoặc là hai kinh wow. kinh mình đi theo những cái bậc thang bậc thang của trong vườn quốc gia thì à. mọi người có thể đi nghe những cái tiếng như là chim hót liếu lo thấy những loài động vật thực vật rất là đa dạng và phong phú tại vườn quốc gia côn đảo này quá tuyệt vời luôn phong không là một nơi là coi như là à, có rừng. về với biển mà còn có rừng rồi Đúng có rồi. tâm linh và những cái resort rất là hấp dẫn thì đến đây ngoài những cái resort hấp dẫn những cái món ăn à, những cái à, địa điểm du lịch như vậy thì à, còn có một những cái điều đặc biệt mà nhiều người đi ai cũng <laughs> là để ý đó là những cái món ăn ngon thì Hoàng Phương có thể là à, giới thiệu một vài những cái món ăn ngon và những cái hải sản nào đặc biệt tại cái à, con đảo này cho mọi người như đêm hôm qua đó mình có trải nghiệm là ăn ở một quán hải sản rất là đặc biệt côn đảo và ừ. rất là đông khách à, đúng đó. thì à, mọi người có thể à, ra côn đảo á, thì chung là ở biển đảo mà thì mọi người sẽ liên tưởng ngay tới gì hải sản ừ. hải sản là số 1 à, đúng không đúng thì rồi. ngoài ra thì mọi người có thể là ăn những cái món như là đặc trưng của côn đảo như là à, cá mú đỏ nè à, tôm hùm hoặc là tôm mũ ni là những ừ. cái món rất là ngon rất là tuyệt vời ở tại côn đảo này à, thì ngoài ra mình có thể thưởng thức những cái loại ốc như ốc giác này kia nó rất là to thì mọi người có thể thưởng thức những món đó ngoài ra có một <laughs> món có thể mọi người có thể mua về làm quà lưu niệm á đó, là hạt bàn côn đảo wow. là một đặc sản của người dân côn đảo ở đây đó thì mọi người có thể thưởng thức quá tuyệt vời à, ngoài à, những cái, cái cái hải sản như vậy đó hoàng phương thì mình có thể có là di chuyển ra những cái à, cái làng bè vong hoàng phương đúng rồi hiện tại thì mình không thể ra làng bè được nhưng mà bình thường á du lịch bình thường á thì mọi người có thể ra những cái làng bè để mình có thể ăn hải sản ở trên bè luôn có nghĩa là mình ăn ở giữa biển luôn à, à, mình có thể luôn. thấy con cá nào mình chỉ nó sống còn sống nghe hoàn toàn một trăm phần trăm là còn sống nha wow. mình thích con nào là mình chỉ con đó mình bắt lên thôi là à. mình sashimi hay là mình nấu cháo này kia nó rất là tuyệt vời một à, một tour du lịch côn đảo đó phương thì tầm khoảng 2 ngày một đêm thì à, mình có thể bán theo tour hoặc là đó thì cái chi phí theo như phương đi à, thì khoảng bao nhiêu và à, có thể là à, những cái người bình dân hoặc như thế nào họ cũng có thể là à, sử dụng cái dịch vụ tour côn đảo như thế này không thì à, nói chung á ai cũng có thể đi côn đảo được mọi người cứ nghĩ là chi phí nó cao nhưng mà nó cũng khá là ổn ví dụ như trường hợp mình tiết kiệm á mình có thể đi tàu ừ. nếu mà mọi người có chi phí chút xíu thì mình có thể đi bay nếu mà mình đi tàu á thì ước tính á mình tính phỏng phỏng ngang tùy theo nhu cầu ngang trung bình một người á thì đi công đảo bao gồm cái tàu tầm khoảng ờ, hai triệu rưỡi là ok hai ngày một đêm bao gồm khách đêm tổng đúng tất cả chi phí hai triệu rưỡi rồi hai triệu rưỡi tuyệt vời nếu ha. mà mọi người có thể tiết kiệm hơn ví dụ mình có thể ăn những cái quán bình dân á, thì nó sẽ rẻ hơn wow. à, còn 3 ngày hai đêm mình chỉ cộng thêm khách sạn mình ăn thêm một hai bữa thôi wow vậy à, mà có tour du lịch gọi là triệu. vừa tâm linh vừa ờ, à, về với biển về với thiên nhiên về với rừng những cánh rừng quốc gia nguyên sinh tại đây và được trải nghiệm những cái à, à, loại hình à, à, du lịch à, leo núi phải rồi à, à, ngắm san hô coi như là tổng hợp tất cả những cái à, du những cái, cái hình thức du lịch khác tại một cái đảo như vậy dạ yeah, đúng rồi Thì, thì à, Hoàng Phương có à, ờ, có thể là tích góp một vài cái kinh nghiệm nho nhỏ gì á à, khi mà đến với lại cái à, côn đảo này hay không? Đối với kinh nghiệm đến với côn đảo á, thì mọi người á, thì đến côn đảo thì đầu tiên á, là mọi người phải có vé vé bay hoặc vé tàu để ra côn đảo rồi. là điều đó là chắc chắn là đi ra đây phải có phương tiện đó rồi và phải cần những cái phương tiện để di chuyển À. đó phải liên hệ trước những cái phương tiện đó ừ. bình thường á mọi người đi có thể có bất kỳ lúc nào nhưng mà tới những lúc cao điểm á ví dụ như thứ sáu thứ bảy chủ nhật á mọi người muốn đi là có thể thể là không có vé để mọi người đi wow. thì hoặc là liên hệ nên tốt nhất là liên hệ với những người địa phương ví dụ như tụi mình hoặc là những người địa phương khác ở tại côn đảo này là sẽ hợp lý nhất tại vì á, là người địa phương sẽ hiểu côn đảo như thế nào không phải giống như là ở những nơi khác ví dụ mình có thể mình đi là mình đi liền đâu Đúng ở côn đảo này đặc biệt nó ảnh hưởng nó rất là nhiều yếu tố sóng gió biển động thời tiết nó rất là ảnh hưởng alo trước ha tố. alo trước ví dụ như cho tụi mình thì mình có thể hỗ trợ ừ thời tiết tốt như thế và thời điểm cũng biến như thế nào hay là nó tất tần tật để mà mình hiểu hơn để mình đi cho nó cái lộ trình cho nó ok mà mình rất à, vui là mình cũng được người bạn giới thiệu của Phương và một cái đơn vị gọi là du lịch thì mình thấy là rất là có tâm và rất là có à, tầm nhìn và à, rất là hỗ trợ cho anh em rất là nhiệt tình à, thì Hoàng Phương có thể à, nói sơ về cái đơn vị của Hoàng Phương và cái số hotline của Hoàng Phương để mọi người à, ở đây à, nắm rõ để có thể là khi mà di chuyển ra Côn Đảo thì mọi người có thể tìm đến Phương được không? À, thì thứ nhất á, là mọi người có thể tìm qua trang cá nhân á, Facebook á, là Nguyễn Hoàng Phương ừ thứ hai á, thì mọi người có thể lên uh, tiktok gõ là phương côn đảo là sẽ ra mình lại ngay liền à. rồi uh, ngoài ra số hotline của mình á, là 0945 609 470 hoặc là mọi người có thể liên hệ với nhân viên của công ty đảo ngọc travel là công ty của mình luôn thì mọi người có thể liên hệ để mà bên mình có nhân viên sẽ hỗ trợ mình đặt trực tiếp tất cả những cái lịch và cái tour để à, Đúng rồi. À, đến côn đảo một cách trọn vẹn và chi phí rất là hợp lý Đúng rồi.